Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Anh em hãy để lại một lượt like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được ờ, thông báo sớm nhất khi có video mới từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Và hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em tham khảo trận đấu muộn giữa Derby County với West Ham trong khuôn khổ vòng thứ tư Cup 3 diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai Derby County hiện tại đang chơi ở giải hạng nhất nước Anh với 50 điểm có được sau 27 vòng đấu và ghi được tới 40 ờ, bàn thắng để thủng lưới 21 lần. Đội bóng này cũng đang có phong độ ờ, cực kỳ tốt với 6 chiến thắng liên tiếp, trung bình ờ, mỗi trận đều ghi được 2 đến 4 bàn thắng. À, Derby bước vào trận đấu tứ kết cúp FA với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Burnley. À, còn về phía đội khách West Ham đã không còn là chính mình nữa. Đội bóng của David Moy có thời điểm còn cạnh tranh vé dự cúp C1 mùa trước. À, sau đó thì kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 chung cuộc Tuy nhiên, ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay, họ chơi à, khá tệ hại và đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng. Đội bóng thành London chỉ à, còn cách nhóm xuống hạng với một điểm cách biệt. West Ham hiện tại đang có được à, hai chiến thắng, một trận hòa và phải nhận đến 4 thất bại ở 7 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đồng quân của huấn luyện viên David Moy bước vào trận đấu này với một phong độ như hiện tại thì rất khó để vượt qua được đội chủ nhà Derby County. Dù có mức chấp có lúc lên đến một hòa. À, xét về lịch sử đối đầu thì Cặp đấu này có lần à, gặp nhau gần nhất rơi vào năm 2011 à, à, qua hai trận đấu với chiến thắng chia đều cho cả hai và một số không thông số khác như là đội Consi đều bị đâm thủng lưới ở 4 trận đấu à, đối đầu gần nhất còn với đội khách West Ham dừng lại ở con số 3 và cặp đấu này diễn ra cũng rất là hấp dẫn và có nhiều bàn thắng điển hình như là 4 trên 5 trận gặp nhau mới đây cả hai đội đều kết thúc trận đấu với từ 3 bàn thắng trở lên về à, mã kèo thẻ phạt thì 10 à, trận gần đây, hai đội gặp nhau chỉ phải nhận à, tối đa 3 thẻ trên mỗi trận. Đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này, đội khách West Ham chấp đội chủ nhà với mức chấp là 0.75 và mã tài xỉu cả trận là 2.5. Với mã kèo này, anh em nên vào đội chủ nhà được chấp 0.75 cả trận Vì với phong độ cực tốt như ở thời điểm hiện tại, cho dù là được ship là đội cửa dưới nhưng xét về mọi mặt thì Derby Conchi vẫn đang làm rất tốt so với đội khách West Ham